rồi hello anh em quay lại vào bên ờ, cơ sở ờ, lọc phát tài ngày hôm nay đó, tiếp tục à, làm mấy cái môn về tài xỉu anh em nhé thì bên mình thì chuyên cung cấp tài xỉu bầu cua hai bài lá hay là tất cả các loại máy đánh bài ha đó, hay là những cái sản phẩm như là có tan và không tan nó anh em nhé Đấy, là những sản phẩm nói chung là anh em cần chơi những cái loại nào thì bên mình để cung cấp chia sẻ cho anh em ha từ A Z luôn ừ. thì hôm nay thì lọc quay lại cái, cái loại sản phẩm đó, là nắp âm dương ha đó, gọi là nắp âm dương ừ. tài xỉu đó. thì sản phẩm này anh em nên nhớ thì nó cũng cũ rồi nhưng nói chung ra thì nhiều anh em vẫn có thể những cái sòng nhỏ lẻ anh em nhé đó ví dụ như là những cái khu vực nào có đám tiệc tùng rồi gì đó ha thì anh em vẫn có thể đem cái nắp âm dương ra này ha vào bộ hộp này là các anh em có thể chiến đấu thôi thì nguyên lý của nắp âm dương này á, thì mình xin nói nguyên lý của nó thì cách chơi có nghĩa là nó có gọi âm và dương ha đó gọi là nắp âm dương mà ha gọi nắp uh, hai chiều đó nè mình sẽ gọi là nắp hai chiều đi đó, nắp gọi là nắp hai chiều đi thì cái bộ hộp của nó nguyên, thủy của anh em chơi 11, 12, 13 đều được hết nhưng mà đặc biệt là nó có tan anh em nha đó, nguyên lý của nó là có tan hộp là phải có tan cái này nên nhớ nếu mà thử lâm châm ha hay là thử ờ, đèn led thì mình nói chung là đèn led thì mình sẽ bao cho anh em cái đèn vụ đèn led ha đèn led thì vô tư rồi đó đây là hộp 12 này đây là gọi hộp 12 anh em nhé ừ, hộp 12 13 11 thì đều được hết mình sẽ thử qua đèn led còn nếu như mà anh em thử 500 á thì các anh em mua cho mình thêm một cái bộ cục 500 giả đi đó cục châm giả mình mới thử được anh em nha chứ còn anh em lấy là cục lâm châm thiệt ra thử thì cái nắp này thì không có được đâu à, mình xin nói là không có thể nào mà thử lâm châm về cái bộ hột đó, hai cực này đó. thì đây là mùa 13 thì đĩa thì chén thì các anh em đĩa chén nào cũng được ha không quan trọng quan trọng là các anh em bỏ cho mình ra một cái nắp này và một bộ hột này thôi là các anh em có thể chiến đấu rồi thì nguyên lý của nó chơi có nghĩa là các anh em có thể là đưa tài về xỉu ha nó có nghĩa là đưa tài về xỉu thì cái cầu của anh em ví dụ như bây giờ nếu như nó rơi về xỉu đúng không đó, thì các anh em muốn xỉu nữa thì các anh em vẫn có thể đưa về xỉu tiếp ha 10 trái xỉu cũng được hoặc là 10 trái tài cũng được đó thì các anh em lựa cái sòng các anh em lựa thừa cơ mà anh em chơi thôi ha đó chứ mình không thể nào mà khiển qua tài qua xỉu được nó có nghĩa là giữ được tài ha và giữ được xỉu thôi chứ không phải là mình à, từ tài mà chuyển qua xỉu là không có đâu cái nắm này không có chơi thế nào được ha thì bây giờ mình sẽ sắp 5 năm cho anh em xem 5 năm các anh em chỉ cần lắc thẳng thôi đó, 5 năm thì các anh em chỉ cần lắc thẳng thôi và anh em nhớ cái nắp âm dương này nó sẽ có một cái điểm ha khi các anh em mua thì mình sẽ chỉ cái điểm để anh em biết được là lắc về tài và lắc về xỉu ha đó thì bây giờ thì mình cứ giữ được cái tài ha đó đây là cái xỉu ha lót 5 năm ha đây lắc nhẹ nhẹ nhàng thôi ha dở thôi tài đúng không anh em một trắng tài nè đó cái này cứ đưa nhẹ về trước là có nghĩa là cái nắp này về trước là tài ha đó tài đúng không 11 nút tài này đó, tiếp tục anh em lắc này ha cứ đưa về là tài đó đưa xuống ờ, đưa về là tài anh em nhé đó tài đúng không anh em hai cái lục một cái ngủ đúng không ờ. tiếp tục này đó tiếp tục mình dở này vẫn là ừ. tài đúng không anh em đó thì cái câu này nếu như anh em muốn về xỉu đó thì cần đưa nhạc về thôi đúng không nè đó mình sẽ dở này một nút phản đúng không anh em đó mình đưa nhạc tiếp này chín nút xỉu đúng không 10 xỉu đúng không thì cái nắp thì nói chung là các anh em phải nên nhớ cái điểm của nó ha ví dụ như ở trên đối diện là tài thì dưới nó sẽ là xỉu đúng không anh em đó, tiếp tục xỉu này đó như con này muốn về tài này là cái này chỉ cần đưa lên là nó sẽ về tài thôi đúng không còn muốn lắc 5 năm này đó là 5 năm có nghĩa là cái này lắc tung ra nó đi đâu nó đi đúng không anh em đó, lắc tung ra nó về tài về xỉu gì mình không biết đó, muốn lắc 5 năm thì vẫn bình thường về tài về xỉu gì nó đi đâu nó kệ nó đúng không đó dở nè đúng không đó giờ mình tiếp tục giữ tài này đó giữ tài ha đó tài đúng không anh em tứ đục ngũ tài đó các em về là xỉu nè đúng không xỉu ha tam nhị xỉu dở này xỉu hai nhất một nhị đúng không đúng không tam nhất xỉu hả như trái này phản đúng không lâu lâu nó phải có chứng phản cho anh em đúng không không không phải là bất kể cái đồ gì chứng phản là có nghĩa là mình do mình đưa cái, cái nắp này qua bên này nè anh em nè ha ngang lại ha là nó thành năm năm các anh em nhớ nói chung là mình không làm dấu gì đâu nó chỉ cần một cái dấu nhẹ thôi ha để em biết được là bên nào là bên tài bên nào bên xỉu thôi cái này để anh em lắc thôi đúng không đó giờ lắc lên này giữ tài này đúng không anh em tiếp tục mình giữ cầu tài tiếp này đó đúng không anh em? khi anh em dở thì em ờ, gõ sơ sơ nắp cho mình tí nha đó ví dụ như các em gõ để ờ, gõ kê hộp á ha đúng không 11 nút này đó như cái này người người xỉu này đó cái này xỉu này tài đấy thì mọi thắc mắc về cái bộ hộp này ha nắp hai chiều này thì anh em hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0981 521779 nha hoặc là các anh em ờ, liên hệ số thứ hai là 0966 521779 sẽ gặp trực tiếp mình nha hoặc anh em kết nối Zalo hoặc là Facebook đó là mình sẽ tư vấn kỹ cho anh em những anh em ở xa đó, tham khảo xong rồi các anh em ok các anh em lên tận nơi để nhận hàng và lấy hàng còn nếu như anh em muốn gửi về thì hãy cọc cho mình nha mình xin nói luôn những sản phẩm này nếu mà gửi đi xa mình sẽ cọc cho mình đó thì nếu mình tính theo cái tỷ lệ hàng và cái mình sẽ cọc theo phần trăm thôi anh em nhá đấy thì kết thúc của video này chúc anh em năm 2021 này thành công về cuộc tài xỉu này anh em nhé chào anh em